nhớ về hội liêm thì xin mời cùng thưởng thức và lắng nghe mười hai người không về hội em hát mắt trong ông tim mời trầu miếng cao tay hạt em buồn chắc gì người tin. mười ba anh về xã hội mưa xuân ướt lành tao dày hội đông tìm người không thấy chỉ nghe người không về hồi em hát mắt trong ông tìm mời trầu miếng câu tách hạt em buồn chắc gì người tin vội em hát mắt trao ngóng tim mời trầu miếng cao tách hạt em buồn chắc gì người tin mười ba anh về xã hội mưa xuân ướt lạnh tóc dày hội đồng tìm người không thấy